Địa pha sa xin kính chào quý anh chị. Xin giới thiệu với các anh chị các sản phẩm tháng 8. Đầu tiên là một lô đất ở Thái Phiên, phường 12, diện tích 285m2 sổ riêng xây dựng, giá 7,1 tỷ, hướng Tây Nam, đường ô tô tận đất, tọa lạc tại phường 12, nằm ở hướng Tây Nam, cách trung tâm Đà Lạt tầm 8 km, xung quanh khu dân cư đông đúc, gần ủy ban nhân dân, cây xăng, trường học, chợ, thích hợp đầu tư đất, nhà phân quyền kinh doanh lưu trú du lịch hoặc là biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có hồ cá coi. Tiếp theo là một lô đất ở Đa Lộc Xuân Thọ, với diện tích 530 m2 sổ riêng nông nghiệp, giá tốt 2,3 tỷ đường bê tông hóa ô tô tận đất, hướng đông, đất thế âm lợi hầm, cách trung tâm Đà Lạt tầm 12 km, cách quốc lộ 20 tầm 1 km, 2 km đến chợ Xuân Thọ, Ủy ban nhân dân, trường học, view thoáng, xung quanh đã có các căn nhà tiền chế, sân vườn rộng, nghỉ dưỡng, thích hợp canh tác, đầu tư. Tiếp đến là một lô đất ở Đa Lộc Xuân Thọ, diện tích 270 m2, mua bán vi bằng hỗ trợ trích lục, giá 2,7 tỷ, hướng Tây, đường ô tô, có sẵn nhà tôn kiên cố gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một toilet và sân rộng. Cách trung tâm Đà Lạt tầm 11 km, 2 km đến chợ Xuân Thọ. Khu dân cư đông đúc, xung quanh tập trung nhiều homestay, quán cà phê view, thích hợp nghỉ dưỡng, đầu tư. Sản phẩm kế tiếp có diện tích 6.100 m2, đất Trạm Hành, thành phố Đà Lạt. Giá 6,1 tỷ sổ riêng nông nghiệp ba sổ, hướng Tây Nam, đường xe máy dễ đi, ô tô để cách đất 120m, 500m đến quốc lộ 20, gần khu du lịch Hồ Suối Cái, đất view đồi núi cao, thích hợp làm khu nghỉ dưỡng săn mây. Cuối cùng là một lô đất ở An Tôn, phường 5. Diện tích 100m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, giá 1,4 tỷ, đường ô tô, gần khu du lịch Thác Cam Ly, Lăng Nguyễn Hữu Hào, ba phút đến chợ Nam Thiên, cây xăng, trường học, khu dân cư đông đúc, thích hợp đầu tư nghỉ dưỡng